Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của Tuân Macao Thì uh, à, Tuân Macao chuyên cung cấp cho anh em tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp Đấy, Những dòng sản phẩm nào mới nhất, hot nhất trên thị trường thì uh, à, Tuân Macao đều có nhé Kể cả là từ bài lá này Bài lá thì có rất là nhiều dòng sản phẩm Ví đổi bài, mỏ đổi bài, điện thoại, đánh bài Cũng như là cái dòng uh, <coughs> cháo đổi bài này Đấy. Đây là những dòng mỏ đổi bài Ví đổi bài, điện thoại này máy đánh bài Đấy. rất là nhiều kính áp tròng nhìn xuyên bài nhé anh em kính áp tròng nhìn xuyên bài thì bên tuần Macau rất nhiều rồi đây những cái dòng sản phẩm như là Đấy, ngoài về bài thì bên tuần cao còn cung cấp cả những sản phẩm về sóc đĩa bịp nhé sóc đĩa có bát có bệ trôn bệ vòng rất là nhiều dòng sản phẩm ừ. anh em muốn biết chi tiết cụ thể những dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân cao qua các số hotline trên màn hình 0834663333 hoặc là 03460947 nha anh em đây cái dòng uh, ví đổi bài ví dài ví nam cầm tay của Tuấn Maca Đấy, rất là nhiều dòng sản phẩm nha anh em Đấy. anh em uh, muốn biết chi tiết thì cứ liên hệ với Tuấn Macau nha Đấy. bệ này các loại bệ này bệ vòng bệ thảm rất là nhiều thì hôm nay trên cái video này mình sẽ review cho anh em về các dòng sản phẩm uh, một số dòng sản phẩm cháo đổi bài cơ bản nhất của bên Tuân Macau gồm có các mỏ đổi bài và ví đổi bài nha anh em thì à, anh em lại đây mình sẽ lấy một bộ mỏ một bộ ví để à, review cho anh em xem nhé à, để mình đặt máy mình review cho anh em Đấy. cho anh em à, trải nghiệm thử những cái bộ sản phẩm cháo đổi bài của Tuân Macau Ok đây là trên màn hình là hai số hotline của Tuân Macau thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Tuân Macau để à, biết thêm chi tiết nhé 097407 07 từ quý 3 và 084417 từ quý 9 website của Tuân Macau này uy tín luôn cho anh em nhé đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em ba cái dòng sản phẩm tráo đổi bài cơ bản nhất và đơn giản dễ chơi dễ sử dụng nhất cho anh em đó chính là những cái dòng uh, Ờ, ví đổi bài mỏ đổi bài mỏ mini Đấy, đây là ba cái dòng sản phẩm à, à, đổi bài cơ bản nhất mà Tuân Macau có ngoài ra thì còn rất là nhiều dòng sản phẩm cao cấp hơn như là điện thoại đổi bài áo đổi bài thì à, anh em muốn đặt mua dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ với mình nhé à, đầu tiên nói về cái dòng ví đổi bài đi ví đổi bài anh em nhìn này nhỏ gọn đúng không ạ chỉ bằng lòng bàn tay thôi Đấy, anh em nhìn tay mình này nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay thôi đúng không ạ mẫu ví da rất là đẹp anh em nhìn qua video này da này Đấy. da thật 100% nha anh em da bò nha rất là đẹp nhìn ví là anh em biết nhìn qua video mình biết chất da đúng không ạ chống lửa chống nước Đấy. anh em có thể bảo quản tài sản của mình trong chiếc ví này Đấy. đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái vì nó rất là nhiều ngăn nó hoàn toàn là một chiếc ví bình thường nhưng mà bên ờ, mình đã chế thêm một cái con mỏ vào trong này thì con mỏ sẽ giúp anh em tráo đổi bài đúng không ạ Đấy, anh em nhìn này trao đổi bài rất là hiệu quả luôn là ép nhé anh em nhìn ép này miệng này chín này Đấy. chơi các bộ môn liêng ba cây và bài cào sử dụng con ví này rất là ok Đấy. anh em thấy không ạ Đấy. rất nhanh và êm chống ồn tuyệt đối có một nút nhà bài cho anh em này ấn nhà là nhà bài nhà bài ở góc ví Đấy anh em ấn nhà là nó sẽ nhà bài ra đó, đó là về à, cơ bản chi tiết về con ví à, <clears throat> ví này là ví sạc điện nhé anh em nhìn này sạc này dây sạc của anh em ở đây anh em sạc điện và chơi tất cả các dòng sản phẩm mỏ đôi bài này thì sạc tầm 3 đến 4 tiếng là đầy ví cũng thế tầm 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em một con mỏ mini Đấy, mỏ mini anh em nhìn này nhỏ đúng bằng lòng bàn tay con này nó cũng như con ví thôi cũng khả năng trao đổi bài như thế nhưng mà cái dòng mỏ này thì anh em có thể chế vào bất kỳ đâu mà anh em muốn anh em có thể chế vào ví của anh em này ví ờ, anh em là mua một con ví bình thường ngoài chợ đấy hoặc là trên các shop thì anh em sẽ chế vào đấy, đổi rất nhanh và mạnh đấy, anh em sẽ chế vào nó hoặc là anh em có thể không ờ, <coughs> nút nhà bài đây nhá đấy, nhà bài cho anh em này anh em có thể chế vào trực tiếp vào áo và quần của anh em đấy mình đã ờ, tặng thêm anh em một bộ dây để anh em ờ, có thể cột vào cổ tay cổ tay hoặc cổ chân nhé cổ chân thì tiện lợi hơn cổ chân thì anh em có thể mặc thêm một chiếc quần bò rộng đây mình sẽ trực tiếp đấy ờ, vào cổ tay để test thử cho anh em xem này rất là đơn giản cổ chân anh em cũng cột như thế này cho mình nhé đấy. cột một vòng rất chắc chắn anh em mặc thêm cái áo khoác anh em ở ngoài miền Bắc ấy mình lạnh rồi giờ mình sẽ mặc thêm một cái áo khoác nữa để anh sẽ đổi bài ở cổ tay rất là kín Đấy, anh em nhìn này mình đeo lên cổ tay thì nó chỉ nhỏ đúng bằng cổ tay thôi đúng không ạ anh em nhìn xem nhỏ đúng bằng cổ tay áo đổi ở cổ tay rất là tuyệt vời anh em đổi ở dưới này Đấy, anh em thấy không ạ mình vừa đưa lá chín rồi đây là lá an nhé Đấy, đổi rất nhanh và đơn giản lá chín này Đấy, rất là kín luôn với con mỏ đổi bài bằng cổ tay như thế này Tiếp đến là một cái dòng sản phẩm mỏ đổi bài cuối cùng mình giới thiệu với anh em là một dòng rất là cao cấp, cao cấp nhất ở đây. Đó chính là một con mỏ đổi bài à, mềm. Đây, một dòng sản phẩm đổi bài cao cấp nhất. Mỏ đổi bài mềm. Hàng này là hàng độc quyền của Tuân Macau nhé. Anh em không tìm được ở đâu có đâu ạ. Đây, nhỏ gọn, mỏng như tờ giấy, rất là gọn. Đấy, anh em nhét pin vào đây nữa là xong. Đấy. Nhỏ gọn, như tờ giấy luôn đúng không anh em mềm này bẻ cong thoải mái nha anh em Đấy, nắm bẻ cong thoải mái đó đổi bài thì không có gì phải chê rồi rất nhanh chín này Đấy. là hai này nhanh mạnh lắm anh em ạ <coughs> chất lượng thì hoàn toàn là chất lượng hàng nhật nhé không phải như những hàng tàu mà người ta quảng cáo đâu Đấy hàng Nhật 100% motor rất là bền bảo hành 6 tháng cho anh em anh em sạc những cái dòng máy này thì cần, cần 3 đến 4 tiếng là nó sẽ đầy và khi đầy thì anh em có thể chơi được uh, tầm uh, à, 5 đến 6 tiếng ờ, liên tục còn à, anh em thi thoảng mới đổi thì anh em có thể đổi được khoảng vài ngày không sao cả đấy mình chơi thì thi thoảng mình mới đổi thôi chứ không phải là đưa ra đưa vào liên tục đúng không ạ đấy cứ đưa ra đưa vào liên tục như thế này thì mình bao cho anh em khoảng 7 đến 8 tiếng đấy đấy, anh em cứ đấy cầm đưa bài vào đưa bài ra liên tục đây là gọi là cháo đổi bài liên tục như thế này thì anh em sẽ đổi được tầm 7 đến 8 tiếng mỏi tay thì thôi đấy còn thi thoảng mới đổi đấy, mình khi chơi áp dụng trực tiếp cuộc chơi ấy, thì mình sẽ đổi những ván quyết định quan trọng đúng không ạ thì đấy khi thì gọi là thi thoảng mới đổi thì ờ, anh em sẽ chơi được vài ngày không sao cả mang đi chơi đi du lịch cũng được đấy anh em muốn đặt mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại trên màn hình nhé Đấy. hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới mình sẽ tư vấn cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ tuần cao nhé Xin chào anh em